4 kép cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 4994 anh em nhé. Đẹp. Rất chi là đẹp phải không anh em? Thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá con 4994 anh em ạ. 4994 để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai 49 94 xong thủ lô để anh em tham khảo anh em ạ. Và dàn đề tôi sẽ chốt cho anh em tham khảo vào ngày mai là con 262 484 797 383 và một con duy nhất ngày mai tôi sẽ chốt cho anh em là 585 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ và dàn chạm đề tôi sẽ bắt cho anh em là chạm 5 và chạm 7 để anh em tham khảo anh em nhé và ở trên đây là những con số để anh em tham khảo anh em ạ không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này kẻo mà tiền mất tật mang anh em ạ và những ai muốn chơi to quất lớn muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801 anh em nhé.